gì trời trời ông đẹp trai mà sao tôi xấu xí được tôi cũng phải là đẹp gái nhất <laughs> vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft ý hai mình đổi slogan không hai okay. mình là đẹp trai xinh gái nhất trên trong minecraft trong vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft được không được không ok ok được, được được được ok rồi hôm à. nay đã bạn ơi mình đã mời sammy vào đây để làm gì các bạn biết không mấy bạn đọc tiêu đời thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy đúng không đó ừ. hôm nay nè có rất là nhiều bạn bảo mình là anh phong ơi anh phong hãy làm gọi là thử thách gọi là đám cưới ở trong minecraft chung với chị sammy đi nhưng mà Dạ, mình thấy rằng trời ơi tự nhiên không đám cưới trong minecraft làm gì hề luôn á chứ mà nói chung á là mấy bạn fan muốn á thì ok thôi mình sẽ làm nói chung cái này là mấy bạn muốn mà đúng không đúng không sam đúng rồi quá trời bạn luôn từ là từ hồi đó đến giờ luôn lâu lắm rồi fan cái này làm gì đã cái yêu cầu lâu lắm rồi á bây giờ mới thực hiện á ok rồi vậy thì bây giờ nè bạn thấy đằng sau lưng của mình nè đây sau lưng của mình có một cái hộp quà nè thì trong cái hộp quà này mình có để một cái máy sao mày lại đây ở trong cái máy này á là tôi có để gọi là một cái khói len đỏ khói len xanh và khói len vàng đó thì á bây giờ nha nha để à, ừ. chúng ta công bằng đi thì tôi thì tôi không muốn làm đám cưới đâu tôi muốn gọi là quay mấy video chơi game đủ kiểu cho nó vui nhưng mà như vậy cho mấy mấy mấy mấy mấy bạn fan muốn cho nên á là bây giờ tôi để ở đây nè nếu giờ nha sammy bấm nút mở ra cục len đỏ thì coi như tôi với bà sẽ làm thử thách đám cưới trong Minecraft đó. Còn nếu như ra cục len xanh thì chúng ta sẽ làm thử thách sinh tồn trong Minecraft. Ra cục len vàng thì chúng ta sẽ làm gọi là thử thách gọi là gì ta? À, cắm trại trong Minecraft, hiểu không? à màu đỏ là để cưới đúng không rồi ừ, chắc chắn rồi. đỏ chắc chắn là màu okay. đỏ màu đỏ rồi. màu đỏ bốn ừ. bây giờ thì mình sẽ cho Sammy gọi là bấm nha các bạn nha nhưng mà cái này á à, thiệt Sammy không hiểu sao nhưng mà Sammy à, thích làm đám cưới mình trong Minecraft kê luôn á thì <laughs> rồi ok rồi bây giờ nha tôi Vui à, cho Sam bấm nha ok rồi bây giờ là à, tôi đếm một hai ba Sam bấm nha ok một hai ba rồi bấm đi Whoop, whoop. Yeah, cục len màu đỏ Thấy chưa, tôi bảo rồi mà màu đỏ chắc chắn rồi à. Chưa tay tôi mát không Ok bạn ơi, vậy giờ chúng ta được cục len màu đỏ nha Các bạn thấy không, thật ra thì hồi nãy mình đã lấy cục len màu xanh với cục len màu vàng ra rồi bởi vì mình biết rằng là sammy sẽ rất là vui nếu như chúng ta làm thử thách đám cưới trong minecraft cho nên là mình gọi là giả vờ vậy thôi chứ mình muốn sam vui mà ờ ok <laughs> mình đã lấy tôi hên không thấy tôi hên không thấy à, ok hên hên hên hên hên hên hên ừ. quá sam hên quá trời ok rồi thì ở đây là sam không chỉ có cái máy này không đâu mà ở trong cái máy này tôi còn để một thứ rất là đặc biệt luôn lại tôi cho sam coi nè ok đây. để tôi mở ra cho để tôi đập ra cho để tôi đập ra ok rồi sam mở đi đây, trời ơi, mấy trăm này có gì vậy? Oh my god, trời Gì đây? Ten, ten, ten, ten Đây, đây chính là bộ váy cưới và áo cưới kim cương mà tôi mới mua ghê không? Ôi, đẹp dữ bộ váy cưới kim cương nè, trời coi như bọn mình có thêm cả đồ cưới nữa bạn thấy mình đầu tư ông váy cưới áo cưới kim cương luôn làm bằng kim cương luôn nha xịn ha ơi xịn quá à kiểu này nha phong mình làm cái đám cưới này là gì tên nhất ở trong minecraft luôn á không ai bằng mình luôn á mình là nhất Đúng rồi. số một luôn á trời ơi mình là số một luôn rồi còn đâu nữa ok rồi không nói nhiều nữa bây giờ á thì mình sẽ bắt đầu gọi là làm gọi là người ta thử thách làm đám cưới tổ chức đám cưới trong minecraft nha bạn nha let's yeah. go ok rồi mấy bạn ơi bây giờ là mình với sammy đã mua mua xong váy cưới với lại đồ cưới nè bạn thấy đồ của mình xịn không đồ kim cương luôn đó nha đây bạn coi nè đây mình là mình mặc nguyên cái bộ giáp kim cương nè ở trên đầu mình thì đội nguyên một cái vương điện kim cương luôn quá xịn luôn còn sam mặc gì sam Sam Đây váy kim cương nè đó Vương miệng kim cương dài mọi thứ đều là bằng kim cương Wow, trời ơi, xịn quá nha, xịn quá nha, đẹp quá nha Trời ơi, Sammy đúng là công chúa đẹp nhất hôm nay luôn á à, <laughs> Ok, ấy bạn thấy mình với Sammy mặc đồ đám cưới kim cương, bạn thấy xịn không? Bạn nào thấy xịn nhớ bình luận cho mình biết nha Chứ mình là mình thấy là bọn mình là gọi là chất nhất hôm nay đó, không ai chất bọn mình luôn á đó. đó, <laughs> ok, đám cưới kim cương rồi mà còn mặc váy cưới kim cương nè đó, quá xịn luôn Ok, bây giờ thì mình, à quên từ, quên, quên khoe với bạn Đây, ở bên đây thì mình có bé bông nè chào mọi người đi con rồi <laughs> ok bé bông nè còn bên đây là bé cam nha các bạn nha đó bé bông bé cam uống khoai từ sao hôm nay bé cam bé cam nó mặc cái gì trên cổ vậy ủa trời đất ơi là cái giày cái váy mà con trời sao là mặc cái váy trên đầu vậy trời ơi người ta người người ta mặc cái váy á, là người ta phải gọi là mặc ở ở bên dưới cái quần chứ tại sao con lại gọi là đeo lên trên cổ <laughs> vậy trời ơi tháo ra tháo ra nhanh lên trời ơi sam sam sam thay áo ra giùm giùm cho bé cam đi Ê, trời ơi cái này là ông mang đúng không không có ai ngoài ông hết á trời ơi à, mặc váy mặc thì à, hôm qua tôi có mua cho bé cam một cái váy nhưng mà chắc là do cái váy này nó nó bự quá cho nên là bé cam may không vừa rồi xong rồi đó <laughs> okay. được chưa rồi đó đẹp nè ở đây sam sam sam nhìn nè bé cam đây à, trên tay cầm một bông hoa nè đó Ôi, dễ thương quá <laughs> okay. luôn nè thì hôm nay nè bạn ơi bé cam sẽ đóng vai là phụ dâu nha các bạn nha còn bé bông sẽ đóng vai là phụ rể nha đấy ok đó ừ. hai đứa đứng hai bên <laughs> đấy ok rồi bây giờ thì mình với sammy sẽ đứng ở đây chờ mọi người trong làng heo team đến đây để gọi là dự tiệc đám cưới à mà khoan từ từ mình phải khoe thêm này nữa quên mất quên mất đây đây sam sam đâu đây sam đây dạ như lời hứa lần trước mình đã hứa với mấy bạn á thì mình bảo rằng mấy bạn hãy cơm mình tên của mấy bạn ở bên dưới mình sẽ chọn những bạn may mắn nhất để mình có thể đặt tên trong đây thì bây giờ mình sẽ đi một vòng coi coi có bạn nào có tên trong đây không bạn nhớ bình luận cho phong biết nha ok thì ở đây nè đầu tiên là có bạn nhi nè đó có bạn nào tên nhi không nhớ bình luận cho phong biết nha bạn nhi nè bạn vi nè bạn song minh nè à, đây là một bạn nam thì phải ở bạn ngọc tuyết nè misa rồi à, khánh yên nè đó nhiều lắm luôn á khánh nè rồi à, à. linh nhi thảo nguyên minh thư đó rất là nhiều Tìm luôn này quá ở bên đây luôn nè phong ở bên à. đây thì có bạn uh, gia huy lê nguyễn nè bạn uh, à, Dum gì Yumi là em ok Yumi là em nè Trúc Như nè rồi Trừng Phương Thanh nè nói chung là nhiều lắm đây các bạn coi nè đó rất là nhiều cái tên luôn ok đấy full luôn mà tại vì á là cho là mình biết á là kênh của mình với kênh của Sam cộng vô á thì ít nhất cũng phải là 5 triệu bạn fan luôn đúng không nhưng mà bây giờ mà mình gọi là ghi một lần 5 triệu cái tên ra chắc mình chết quá <laughs> Ừ, đây là may mắn những bạn fan may mắn thôi nha đúng đó. rồi cho nên đây chỉ là những bạn fan may mắn bọn mình à, gọi là cho tên vào thôi nha cho nên bạn nhà bạn bạn nào mà không được đặt tên á mấy bạn cũng đừng có buồn nha chứ bây giờ mà mình đặt một lần 5 triệu cái cái tên chắc mình gãy tay luôn quá <laughs> ok rồi đây ok bây giờ à, chỗ này là sân khấu có nè cô dâu chú rể có nè phụ dâu phụ rể có nè đó rồi sau đó là mấy bạn à, gọi là khách cũng đến luôn rồi nè bây giờ là chờ anh em tốt với lại chị em tốt của hero team tới nữa thôi là chúng ta bắt đầu à, tổ chức à, là đám cưới trong minecraft nha sam Ừ, ok, nhất chi Ok, rồi, đợi thôi, đợi thôi Three hours later Hay trời ơi, sao mà đợi lâu quá ta Từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi Sao mà gọi là mấy bạn à, anh em Hero Team không tới Ủa, tới nè Hello mọi người, trời ơi, tôi tới rồi nè Wow Trời ơi, chúc mừng, chúc mừng Đám cưới vui vẻ Mấy ừ, okay. Cảm ơn Simi, cảm ơn cairo nha Ủa, còn thiếu ai vậy? Đám cưới, đám cưới, đám chơi mọi người à nào cưới Ồ, oh, oh. đi từ từ thôi để đợi tôi dắt alo Ồ, oh, bắt đầu dẹp Ồ, Ngọc An bởi ờ, vì từ từ khoan từ tôi thấy có gì đó hơi sai sai nha sao tự nhiên tôi nhìn anh em tôi thấy có gì đó hơi sai sai sam ơi <laughs> bà, bà ờ, nhìn thấy có gì sai sai không ờ, sai gì đâu hôm nay mới sáng sớm dậy thấy simi bảo hôm nay cả đám đi dự tiệc này thì anh biến thành chúa hề để mua để làm cho mọi người vui cười cười đi không cái gì kỳ vậy mà. ủa tính ra hôm nay là bọn mình đi đám cưới mà sao dịch á thì mặc đồ chúa hề camui á thì mặc cái đồ gì mà mà nhìn à, nó nó à, nó nó nó, nó cũ rít mà cái mặt camui sẽ đen thui à mui nhảy đâu ờ. thêm đen Ủa? Dạ Gì kỳ vậy? Cây ron thì mặc đồ gì mà rách rưới vậy? Siro thì mặc đồ gì mà cũng rách rưới y hệt như cây ron vậy còn Simmy thì nay hóa trang thành cái gì đây <laughs> Tôi là công chúa rồng Công chúa rồng Hóa trang công chúa rồng hả Ủa cái gì kỳ ta hơi tính ra hôm nay là đám cưới của tôi với Sammy Chứ không phải Đâu phải hôm nay là gọi là lễ hội hóa trang Halloween đâu mà mọi người Trời mọi ơi người bạn ơi để mình nói cho bạn nghe nè Cái này là đám cưới của anh em Bạn hiểu không Cho nên đó là bọn mình thoải mái đi Đâu có cần phải chỉnh chu làm cái, gì Cái cái cái sao, sao, sao hồi sáng kêu đi dự tiệc là giờ anh ăn mặc này rồi sao mà mà kể cả đi đi đi dự đám cưới của anh em thì sao cai lại mặc đồ ăn mày vậy ừ à tại vì dạo này em Ê, tính ra nha iron cho tính ra là tôi hạ tác lực tôi xuống để nâng những cái người chủ tiệc lên hiểu không tạo ảo cho người khác chứ tôi nói mấy người nghe nè tính ra là đi ăn dự đám cưới thì ít nhất cũng phải mặc cái bộ đồ vest hoặc là mặc cái gì đó nhìn nó gọi là chỉnh chỉnh chu gọi là đàng ừ, hoàng tí tự nhiên mặc đồ gì kỳ cục quá thôi đi đi dài đi đi dài đi về đủ dài <laughs> rồi đủ dài đủ dài luôn rồi sẽ quay clip chứ bộ Dở ờ, chở giùm dở dở dở dở thay đồ về thay đồ đúng không hay sao đúng rồi mọi người về thay đồ khác đi chứ mọi người mặc đồ này không được đâu đồ này sao dự đám cưới được à, đẹp vậy mà bắt thay trời ơi sao về bên ngoài quan trọng thế sao về lấy đồ đi lấy đồ ra quả minh cho sao ra Trời ơi, tôi à. mệt với anh em trong Hero Team quá mọi người ơi Không hiểu sao đi dự đám cưới của tôi với Sammy mà mặc đồ gì y như đi lễ hội hóa trang Halloween vậy á trời Ai, thiệt khổ ghê luôn á thôi vô vô <laughs> vô vô, vô, vô đây sao vậy ông chứ lần sau mời thiệp phải ghi vô gạch đỏ luôn là phải mang đồ đẹp hiểu không ông ông mời người ta đi chứ ông có nói mang đồ đẹp đâu Trời ơi Trời tôi cũng đâu biết đâu ai vậy đâu Hôm nay mà ông mặc cái đồ thấy ghê chứ mồ à Ở bên kia chị tôi, thấy Siro với Camui đang quýnh nhau kìa trời cái gì vậy Ok Quýnh nhau luôn vậy thật ghê quá Hay, Thôi bây giờ đợi mọi người thay đồ xong mày ờ, mới làm đám cưới được nè Chứ mặc đồ vậy sao làm vậy Ok thôi ngồi đợi Ờ không nằm đợi luôn One eternity later Wow, hình như mọi người tới kìa Sammy ơi Trời ơi, mặc đồ đẹp dữ ha Trời được nè, được nè Vô đây, vô đây mọi người Trời ơi, ờ, đẹp chưa Nói cho Phong nè ở đây nhá toàn cô ấm với cậu cả qua sinh à, qua dự đám cưới nhá chưa trời ơi ghê thiệt luôn á để coi coi nay là cây Kairon à, mặc đồ vest nè ờ, siro mặc đồ vest ở mà khoan từ siro sao anh Nha. Dạ. anh anh đeo mặt nạ anh trên mặt gì vậy đeo mặt nạ này để gọi là tới chút phút để kiểu ờ mình che mặt rồi kiểu mình không gọi là ăn bó lai của chú rể không sao anh ông biết mấy thằng trẻ trâu quay tiktok mà hay đeo đeo mặt nạ hacker là màu à ôi à, okay. là vậy à ok em hiểu hiểu vậy là siro này à, đóng vai mấy bạn à, trẻ trâu à, đeo mặt nạ hacker hả ok ok rồi ok hiểu rồi hiểu rồi ok rồi à, trời, trời ơi bạn có biết là mình đi dự tiệc của bạn là mình phải đi thuê cái bộ vé 250 ngàn một tiếng này nè nó khổ trời ơi hay quá đúng là anh em tốt <laughs> đúng là anh em tốt à con simmy trời ơi simmy nay mặc ờ, đồ dạ hội hả trời đẹp cho ta rất là xinh luôn á nha đây trời ủa sim ừ. cái bộ dạ hội này siêu có đi thuê không dạ trời ơi simi simi người ta gọi là vừa người ta bỏ tiền người ta mua đồ chứ đâu ai thuê đồ như cay đâu cay chơi nghèo quá à. ok ui còn, ông nào đây ủa ông nào đâu ông nào chào các con ơi, váy, váy, váy đẹp đâu con mặc ờ, sao lại mặc gì vậy Ủa Cam ơi là cha xứ cho nội Ủa Cam ơi tính ra chị là con gái chị không mặc váy cho nó đẹp chị mặc đồ này làm gì Ủa gì đó, đó. Ủa, Ủa rồi ai ai chủ trì cái ờ, đám cưới của em À ờ vậy là Cam ơi mặc đồ này để làm cha xứ hả Trời đầu tư ta người nữa đầu tư đầu tư đầu trời tư. ơi ừ. mọi người nhìn nè ca mui còn gắn thêm râu nữa mọi người thấy không đầu tư ấn không hay quá ca mui à. rất được, đầu được. tư ok rất rất, dạ. quá rất đầu tư ok rồi bây giờ à, mời mời mọi người à, vô trong ghế ngồi nha đây ghế ghế của mọi người bên đây nè mọi người vô ngồi đâu đâu đâu đâu bên này là dịch bên này về dạ đây bên này về dạ đây bên này à, nè mấy cái người mấy cái này này, này, này test test test test covid cho mọi người gần nhau vậy à, trời ơi mấy người này trong minecraft mà anh đâu có lo bị covid trời tào lao nên vô ghế ngồi anh à, ok rồi mọi người ngồi hết nha ủa rồi bé Mưa sao hôm nay đi dự sinh nhật mà gì nhầm nhầm Bé Mưa nay đi dự đám cưới mà bé Mưa không chịu mặc đồ gì đẹp á chị Mưa Trời <laughs> Bé Mưa không chịu Trời đất ơi Ok sợ. thôi không sao cãi đi chứ hôm nay bé Bông với bé ờ, bé Cam cũng đâu mặc đồ đẹp đâu ở ờ, mặc đồ bình thường mà ok Rồi thấy bây giờ thì ờ, mọi người đã đến hết rồi và bây giờ cũng đã có cha xứ ca mui ở đây rồi <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Quá đầu tư Chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tổ chức đám cưới nha mọi người ok Rồi ok à, xin mời cha xứ ca mui phát biểu xíu Vâng, chào mừng các vị quan khách, các vị khách quý, ờ, các vị ờ, hero team đã đến đây đến dự đám cưới của bạn Phong Cận và Sammy. Yeah. Ờ, yeah, yeah, yeah, Thì chúng ta bắt đầu đến gọi là lời tuyên thệ chứ nhở? Ừ. Ừ, dạ, dạ, dạ. Dạ, Phong Cận, con có luôn sẵn sàng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ, làm tất cả mọi thứ giúp cho Sammy không? Dạ con xin đồng ý trở thành uh, chàng hoàng tử đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft luôn luôn bên cạnh Trả bảo vệ cho Sammy Trả lời sai rồi bác Chứ sao? Ta hỏi nào mà con đồng ý cái gì Đây là đang bảo là con có luôn sẵn sàng giúp đỡ, à. chăm sóc, bảo vệ Và luôn luôn gọi là đưa lương cho Sam không? À dạ, cái gì? Cái gì đưa tiền lương luôn hả? Dạ. trời ơi Đưa đâu? Dạ dạ Dạ con uh, sẵn sàng dạ dạ trời ơi dạ. con có luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ, lấy tiền lương của Phong và có thể con có thể uýnh Phong lúc làm mà con ờ, thích nha con. Gì Ủa, trời ơi, con đồng ý, vậy? trời ơi, trời ơi, con tự nguyện đồng ý luôn, đồng ý nè. Này không giống đám cưới lắm á Phong ơi. Ê ê, mọi người ơi anh em ơi sao tôi thấy ờ, cái này không giống đám cưới lắm mà tôi cảm giác giống như là tôi ờ, sắp bị bỏ vô tù cái gì mà bạn ơi bạn nghĩ kỹ á bạn ơi nghĩ kỹ à nghĩ kỹ à à, Gì? Ừ, chắc mình phải xin nghĩ kỹ không không không không phong cảnh lúc nãy đã đồng ý rồi và bây giờ thì sammy cũng đã đồng ý rồi ok và bây giờ chúng ta cùng trao nhẫn cưới nào đúng Ủa? rồi nhẫn cưới đâu tính ra là là là Thế là camui chưa hỏi rằng con có đồng ý lấy không mà còn hỏi câu đó nữa mà ừ. đúng không ồ đâu còn câu cuối còn Ủa, câu quan trọng ờ, ờ, còn câu quan trọng trời ơi kiểu này là phải trừ lương không không cận con có đồng ý lấy à, Sammy làm vợ của mình không à, dạ <coughs> con à, xin à, đồng ý ạ à. ok sammy con có đồng ý lấy à, phong cận làm chồng không dạ con đồng ý ạ à. Ờ, ôi ờ, trời dạ. ơi yeah. Dạ, đúng không trao danh đi cho nội trao danh cho nó dẫn hả Hãy đi vắng ơi, đừng đưa <laughs> nhận cưới đây Đợi tôi xíu được coi coi nè Đầu tiên à để coi coi ờ, nhận cưới hả Đâu à, rìu nè, cúp nè, ờ, sản nè à, Cuốc nè Gì vậy? Ừ, từ từ mai hả? Từ từ, tôi kiếm ở trong người tôi nhiều đồ quá này Cục Rubik nữa nè, trời sao nhiều quá vậy ta Sao trời, vậy? U là trời, chú rẻ này là hỏng à, đây, đây, đây, đây. Ây ơi, xin lỗi, thấy rồi, thấy rồi Đây, nhận nhận cưới đây, nhận cưới đây Ok, có, có thêm cái đồ người nè Ok rồi, đây, nhận cưới đây Đây, ừ, xin chào nhận cưới cho Sammy Trời ơi, không trao nhận trong cái hộp luôn, dễ sợ, dễ thương quá trời luôn nè. Ơi, chịu, chịu, chịu. Và vậy thì bây giờ ta xin tuyên bố Phong Cận, à, chú rể Phong Cận và cô dâu Sammy đã chính thức trở thành vợ chồng chồng. Yeah! yeah. khách mời không lên chúc mừng, có mỗi một khách mời lên chúc mừng là sao vậy? Ê, trời ơi, chúc mừng ờ, anh em ơi anh em ơi vậy là từ nay tôi không còn gọi là độc thân nữa tôi không còn có thể đi chơi với anh em nữa rồi tôi không còn có thể quẩy ông cùng ơi. anh em nữa rồi trời ơi ông ơi Sao? nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc <laughs> trời ơi không ngờ tôi lại là người đầu tiên cưới <laughs> ờ, thôi được rồi <laughs> thôi dạ không buồn á bạn không buồn không tôi quay à, không bây giờ không buồn không không vui vui vui vui vui vậy các bạn thấy không vui phải vui lên chứ vui lên thôi thôi mấy bạn thấy không mấy bạn thấy không cô dâu hở tí là đòi quýnh chú rể luôn mấy bạn thấy cô dâu thì mị nách na dễ hơn không ok đâu tôi thì mị mà tôi biết quánh hiền khô như một con gì ta một con cọng lá vậy ok rồi rồi thôi được rồi <laughs> ok thì bây giờ là hình như là mình nhớ là trong mấy cái lễ cưới là nó hay có mấy cái trò gì ta ừ, ờ, gì ta đi phong bì hoặc là gọi là gì ta uh, tặng quà đúng không ta ừ tiền ừ, mừng tiền nữa mừng. <clears throat> không biết anh em có tiền mừng gì không ha <clears throat> ờ à, có có chứ trời ơi trời ơi ngày quan trọng của bạn mà làm sao tụi mình quên được ok ok vậy hả ok nhưng mà khoan từ trước tiên mình phải gọi là lấy quà của bé cam với bé bông trước đã đây sammy ở đây là có à, hộp quà màu cam là của bé cam nè hộp quà màu trắng của bé bông tặng cho hai đứa mình nè đó <laughs> ủa thích dữ vậy ok vậy thương quá à rồi bây giờ sammy hãy chọn một trong hai hộp đi sammy chọn hộp nào của bé cam hay bé bông chọn bé cam đi ông và bé bông được không ok đó. Dạ. rồi giờ sam mở hộp quà của bé bé bé của bé cam đi Bụp. rồi ủa gì vậy Ôi coi nè trời ơi trời từ từ từ cho ông xem nè Thôi vẽ nè, tặng tôi Thôi Trời ơi, Dễ bé. thương quá à, bé ca vẽ tôi vẽ tặng tôi nè Ôi dễ thương quá à Trời ơi, không ngờ bé Cam lại có một cái à, gì ta xấu à, ờ, Tâm hồn mà hội vẽ như thế à. Bé Cam mà Đúng vẽ à. bức tranh tặng cho Sammy nữa bạn ơi hả à. Đẹp quá à, ờ. Thôi chị lấy nha Trời ơi, hết mà tôi vẽ tôi kêu Hả? tôi nói ông nghe à, tính ra đám cưới tôi mà sao ông cứ nhảy lên trên sân khấu hoài vậy à quên quên quên quên quên quên tôi nãy giờ tôi nãy giờ tôi hơi mực rồi nha ông có tin là tôi quýnh ông trong đám cưới luôn không Khổ <laughs> bây okay. giờ chúng ta sẽ mở đến hộp quà của bé bông ok vậy tôi mở nha ok mở nè Bụp. ui gì vậy dạ? có cá <laughs> Trời món ơi. quý giá của bé bông luôn á Trời à. đúng là món quà quý giá của bé bông luôn Bé bông rất là thích thích thích ăn à, gọi là cá luôn mẹ Bé bông tặng mình nguyên con cá luôn ơi cảm, cảm ơn bông nhiều nha Trời ơi bông dễ thương quá <laughs> Ôi ơn bông <laughs> Rồi ok Vậy là bây giờ là mình đã có quà của bé bông với bé cam nè Bây giờ tới lượt quà của à, <clears throat> anh em à, của Hero Team á <clears throat> Ok Giờ <laughs> tôi à, mời người bạn thân nhất của tôi Caron à, Bạn à, có quà gì không <clears throat> Có chứ, nhưng ngày gọi là đặc biệt của bạn thì à, mình à, xin à, tặng cho bạn một cái món quà Món quà của mình thì nói chung là không tính bằng tiền nhiều Nhưng mà mình nghĩ là bạn sẽ cần trong tương lai đó Mình Đâu? xin tặng bạn chiếc mũ này Ủa dạ? Ủa sao tiền tặng mũ bảo hiểm vậy? Tặng mình cái cái mũ bảo hiểm làm gì? <laughs> Bởi vì là có có có có cái đeo lên đó hiểu không đó đó hiểu à, không okay, okay, hiểu, đó đó đó cái gì anh cái gì vậy gì à, à, không không không cái gì hết sam ơi ờ, trời đúng là cay Kairon đúng là anh em tốt lo xa á bạn ơi bây giờ tặng mình cái nón bảo hiểm để mốt mình về mình có bị Sammy quýnh thì mình còn có nón mình đội vô mình đỡ <laughs> hợp lý được quá tâm lý luôn cảm ơn cay nhiều rồi cay à, ờ, ừ. à quên tới lực anh uh, trưởng tim đâu nè anh trưởng tim mà không có quà kỹ nha ừ, trưởng tim gì mà đã Ê Phong ơi, nãy anh mang cái phong bì đi để tặng Phong ấy à. Mà Phong gửi về Phong bảo ừ, thay đồ khác, anh anh lấy mà anh mua đồ hết rồi à? Nani? Ôi, vậy anh bắn quá, bắn quá <laughs> Trời ơi, giỡn giỡn, giỡn chơi, giỡn chơi, giỡn chơi Có, hôm nay có quà nè, hôm nay là anh đại diện ờ, cho gọi là Hero Media Hôm nay anh tặng Phong một cây kiếm Đó, cây kiếm <laughs> làm bằng vàng rồng bốn con chín đó vàng rồng này đó đấy trong trường hợp mà nếu mà không có chuyện gì xảy ra phong có thể mang kiếm vàng này đi bán để có thể kiếm thêm thu nhập xây dựng kinh tế phát triển gia đình còn cái mục đích chính của nó nếu mà bị pha xăm nó bắn thì phát kiếm dí lại nha trời trời à, trời ơi trời cái kiếm đấy sam nhặt rồi à, đúng rồi anh anh đưa chạy đi ờ, cái, cảm ơn anh nha ơi ơi khoan từ đứng ra hợp lý quá ha Cairon thì tặng mình cái nón bảo hiểm để mình đỡ mỗi khi Sammy quýnh còn cây còn mít dịch đó thì tặng cho sammy cây kiếm để quấn mình <laughs> đủ một rồi đủ rồi đủ, <laughs> đủ, hợp lý đủ, hợp lý trời ơi sao tôi thấy sao tôi thấy tôi lấy vợ mà tôi cảm thấy tôi lo sợ quá ta ok hay rồi bình thường mà bình ờ, thường có gì đâu sợ tới lượt uh, siro nè tới lượt siro tặng quà siro tặng quà gì cho em mà luôn <clears throat> riêng anh á anh biết là phong ơi khổ lắm phận con trai 12 bến nước mà em tâm ừ, ra là khi mà về Ngỡ anh biết là em phải đưa hết tiền cho Sam đúng không? Đúng Nên rồi. Là anh sẽ tặng em cái này. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì tặng em số lava làm gì vậy? Ra đây ờ, từ từ qua đây qua đây đừng đừng cho sam à, nghe qua đây qua vậy, đây. Vậy vậy vậy sao? Thật ra cái này chỉ là show lava pha ke thôi để mốt em có tiền em nhét vô em giấu hiểu không? Sam à, cái môi lý. Ồ, hợp lý hợp lý. Ôi vậy sao anh anh không tặng cho em con heo đất hay gì đấy em nhét tiền vô cho vậy? Ui, không được, heo đất Sam biết có đặt ra lấy tiền sao show này Sam tưởng không có tiền trong không lấy được hiểu không? Trời, tặng số lava bỏ tiền vô cháy hết sao anh? ừ Sulava này Sulava pha ke mà yên tâm à ok ok ơi ờ, cũng hợp lý cũng hợp Ủa, lý ok thôi à, phong cho tôi xem với à, cái show này là cái show uh, show lava không có gì đâu cầm tự nhiên siro tặng mình show lava làm gì trời kỳ cục quá kỳ cục quá ừ quên mất trời hôm nay không có quà tặng đại á không hiểu sao à ok ok rồi rồi ok rồi tiếp theo là ờ, quà gái của em gái ok trời ok rồi bây giờ tới lượt tôi nè trời đất ơi em biết đi đâu kìa. Thằng mưa sao em hả em mưa em xin tặng mưa không ừ, rồi đứng đây gọi là gì ta gọi là gì ta à đúng rồi thật ra một quà là mưa với em chuẩn bị hết đó thì đây là một quà em xin trình tặng cho chị đó ờ em gái tôi trời ơi tặng tôi quà trời ơi quà cái này là một món quà mà bé bông với bé cam sẽ rất là thích ồ quà gì em luôn á đây có ai có gì nè wow đồ ăn cho bé mưa à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, cái này hạt nè ơi, Cái này là đi cho bé Ca với bé Bông ăn thỏa thích luôn Đấy cái này tôi sẽ giao cho Phong ở chăm cho hai bé ăn mỗi ngày Mà khoan nó... Từ từ tính ra Ủa đó mà. gì đó hơi sai sai nha Cái này đám ờ. cưới à. tôi với lại Sam phải đám cưới của Bông à. với Cam đâu tiền tặng hạt À nói chung à. là ừ. có cái gì đó để gia đình kết nối với nhau Đó Ông à. không? Đó cái bạn bạn đã bị gài rồi thật ra sim tặng cho bạn cái hạt này để bạn có thêm công việc là phải bắt uh, à lộn phải gọi là cho bé bông với bé cam ăn ơi ờ, ờ, mà cay mà nói bạn nghe là thời luôn á tính ra nha bạn á bạn không có tiền bạn phải đi thuê bộ áo phét mà bây giờ bạn còn tặng cho mình được cái nón bảo hiểm còn simmy á có tiền mà simmy tặng mình mấy cái hạt cho mèo ăn trời simmy thời luôn á có tiền mà keo kẹt quá cái hạt có tiền đúng rồi á mày có ờ gì tao đâu đâu đâu gì đâu đâu gì đâu thôi à, không sao đâu cay bạn yên tâm đi bây giờ là mình một ừ, thời gian sau cũng tới lượt bạn à yên tâm <laughs> ừ. <laughs> rồi xong chưa hết quà chưa còn ai không còn ai chưa tặng hỏi mình không còn chứ còn cái người đang ủa, ủa, đâu rồi ủa đâu rồi Ai. Dạ, em đợi đứng yên đó. Đi đâu chạy đâu cho thoát. Trời ơi trời. gì vậy? Bạn ơi, Bạn ơi, bạn ơi, bạn à hôm nay bạn đóng vai cha xứ nhưng mà bạn à, bạn cũng gọi là người trong team cho nên bạn cũng phải tặng quà bạn ơi. Quà đâu? Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ tặng cho Phong Cận và Sami một món quà mà tôi rất là thật sự là đó là tất cả những gì mà tôi có này mọi người đó là tôi chúc hai, hai người hạnh phúc một tấm chân tình từ tôi đó đấy là cái quý giá nhất của tôi đó mọi người Ủa, phong ơi phong ơi nghe mùi trà sứ này là muốn bùng quà rồi phong ơi trời sao tự ờ. nhiên ờ, tặng quà không chịu tặng mà tự nhiên chúc ờ, gọi là gì gì chúc miệng không miệng chúc người ta phải dùng quà chúc tay cho chị tôi đến đây tôi làm cha sứ cho hai quý cho quý vị là là tôi gọi là hết sức của tôi rồi nha không còn gì nữa đâu nha nhìn cái gì mà nhìn Bây giờ à. một là tặng quà, hai là ế từ giờ đến nhà chọn đây. Trời <laughs> ơi, bạn thấy không? Bạn thấy không? Bạn thấy không? ca mui keo kiệt quá cho nên là giờ mới ới, bạn thấy không? Nó ới keo kiệt quá mà trời. Thôi được rồi, thôi được rồi. Ok. Ừ. Hay. Thôi được rồi, nói chung á là hôm nay là mình với Sammy đã tổ chức đám cưới xong nè các bạn ơi. Thì bây giờ bọn mình à, có quà đủ kiểu nhận quà của anh em hết trơn nè đó. Này, vậy là à, quà nè. Vậy là coi như á là mình <laughs> Sammy cầm cái cây kiếm luôn mình nhìn mình sợ á bạn ơi. Nè, sao người ta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 chơi luôn đúng không rồi ok thì coi như là mình đã thực hiện xong nha mà cái này chỉ là đám cưới trong game nha các bạn nha chứ ờ, không phải đám cưới ngoài đời thật đâu nha Ê, chứ ờ, đám cưới ngoài đời thật mà anh em tặng quà kiểu này ờ, chết mình luôn á tặng kiếm đồ kiểu cho sam về quýnh mình không được không ok rồi <laughs> cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha bye bye yêu anh em phải nồi tạm biệt